Tôi xin chào tất cả các anh em nhé Thì uh, tiếp tục cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho tất cả các anh em Biết về cái bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hoàn toàn không tan tích gì hết anh em nhé Vâng thì cái bộ đồ chơi này các anh em tay cái các anh em tay chơi đều có thể sử dụng được anh em nhé Các anh em tay cái là sử mình sử dụng đi nắp tài xỉu bịp đi đánh tài xỉu bịp à, đi chơi tài xỉu bịp còn đâu anh à, các anh em đi chơi thì anh em nếu mà luồn được cái bộ đồ chơi hột tài xỉu này vào trong sòng sới thì anh em thì giúp cho anh em đi đánh tài xỉu bịp đi ờ, chơi tài xỉu bịp luôn thắng anh em nhé thì đây chính là cái bộ đồ chơi lặng tài lặng xỉu hoặc là anh em có thể gọi là bộ đồ chơi nghiêng tài nghiêng xỉu anh em nhé thì một cái bộ đồ chơi nặng tài nặng xỉu nó như thế nào thì tôi cũng dễ thì tôi cũng nói luôn cho anh em là nặng tài á nặng tài nặng xỉu anh em muốn uh, ờ, nếu ví dụ đây là cái bộ đồ chơi tôi đã làm nặng xỉu anh em nhé nặng xỉu nó như nào lạng dạ, xỉu là khi ờ, nó nằm ở 7 đến 80 phần trăm nó sẽ về mặt xỉu nhiều 2 đến 30 phần trăm còn lại nó sẽ về mặt tài anh em nhé thì ờ, cái bộ đồ chơi này tôi đã làm 70 phần trăm nặng về ờ, nặng nặng xỉu nhá đó các em tay chơi hay các em tay cái đều có thể sử dụng được là bởi vì sao khi anh em tay cái đi chơi thì anh em có thể là nắp anh em chỉ cần là anh em không biết cách nắp này là anh em như thế nào đấy anh em nắp kiểu gì nó cũng vẫn ra được tầm 70% nó sẽ về chén xỉu nó 30 30 phần trăm nó về tài còn đâu anh em mà đi đắc à, đi chơi sòng sới anh em mang được cái bộ đồ chơi này vào trong sòng á thì anh em biết rõ là trong đấy nó sẽ về xỉu nhiều thì anh em nên à, thì anh em sẽ đánh về xỉu anh em nhé thì tôi sẽ nhận theo yêu cầu của các anh em đặt hột của bên tôi anh em nhé anh em muốn làm vào hột bao nhiêu ni tôi sẽ làm hột bấy nhiêu ni cho anh em và lặng về mặt lặng tài hay lặng xỉu đều được hết anh em nhé bao nhiêu phần trăm tôi cũng làm được đây thì cái bộ đồ chơi này hoàn toàn không tan tích gì hết tôi bao cho anh em dọn đèn pin thử, uh, thử đâm châm và ngâm nước muối đó vâng thì bây giờ tôi cũng thử luôn tan tích cho anh em nhé về cái bộ đồ chơi nghiêng tài nghiêng xỉu này đây em bây giờ tôi sẽ thử lâm châm cho anh em ok đây em đây đây đúng không ok chưa anh em hột hoàn toàn là không hít nhá nắp chèn đĩa hoàn toàn được chậm đó ok nha rồi đây cái hộp cái cục lâm châm thì tôi lấy này tôi thử luôn cho anh cho anh em xem cái cục lâm châm luôn này đó ok cho anh em đây là cái hột quẹt zip đây là cái hột quẹt nhá đó cái ruột quẹt ok nha tiếp tục tôi sẽ um, dọn đèn pin cho anh em nhé vâng đây tôi sẽ dọn đèn pin luôn cho anh em này ok anh em một bao trăm luôn luôn đó ok ạ à, tôi sẽ ờ, dọn luôn cho anh em đó rồi vâng, thì ờ, dọn em đi thử năm chân rồi thì bây giờ còn cái nước muối nữa thôi anh em nhá nước muối tôi sẽ thử luôn cho anh em bây giờ luôn đó và anh em cứ xem sang bộ đồ chơi này hoàn toàn nổi nổi hết cả ba mặt anh em nhé đó ok chưa anh em đó tiếp tục này thử, thử là ờ, đây anh em để ý cho tôi nhé thì sau khi mình ngâm nước muối xong á thì mình nên là cái thứ nhất là mình sẽ phải rửa sạch rửa lại bằng nước sạch tại vì sao để ờ, mình sẽ đạt được cái độ hiệu quả về cái độ chính xác nó ok hơn anh em nhé để tránh bị uh, cái hột này hột nó sẽ không được hiệu quả như lúc vừa ấy nó sẽ làm mất cái độ hiệu quả của anh em nhé và để bảo quản ờ, hột này tốt tốt hơn nên anh em này phải ngâm lại à, rửa lại bằng nước sạch ok anh em nước muối thao tích tôi đã thử xong hết cho anh em rồi thì bây giờ tôi sẽ thử luôn cái độ hiệu quả để cho nó để cho anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em khi đi sòng sới hay không anh em nhé thì tôi sẽ lắc cho anh em dầm 7 chén xỉu 3 chén tài hoặc là 8 chén xỉu hai chén tài anh em nhé đó thì tôi sẽ thử luôn cái bộ đồ chơi chơi nghiêng tài nghiêng xỉu này đây dạ, hai ba à, ba ba bốn anh em nhé ba bầu xỉu này một chén nữa anh em lại dạ, một hai sáu xỉu tiếp anh em nhé ok cho anh em dạ hai ba năm tiếp tục vẫn là xỉu này anh em ok uh, chuẩn xác cho anh em vâng thì ba chén xỉu thì nó đã sang một chén tài anh em nhé thì tiếp tục tôi sẽ lắc tiếp cho anh em về xỉu này về xỉu đây một một hai xỉu anh em nhé bốn chén xỉu một chén tài Đợi, năm chén xỉu một chén tài rồi anh em nhé Vâng, sáu chén xỉu một chén tài bảy chén xỉu một chén tài đó vâng tám nhân sự và một uh, tài rồi đó em thấy không ạ chén cuối cùng nó đã về tài anh em thấy không vâng thì uh, cái bộ đồ chơi này nó sẽ giúp cho tất cả anh em tay cái hoặc là anh em tay chơi nếu mà anh em chỉ cần luồn được cái bộ đồ chơi này vào trong sòng sới thì anh em đã nắm được cái chắc chắn cái phần trăm thắng cho mình trong tay rồi anh em nhé anh em xem vừa rồi tôi đã lắc cho em về chén là thử tan tích của ờ, của nó cho của cái bộ đồ chơi nghiêng tài nghiêng xỉu này cho anh em và cái độ hiệu quả và cái độ chính xác của nó mang lại cho anh em được bao nhiêu phần trăm khi đi chơi tài xỉu bịp đó, ờ, thì anh em xem cái bộ đồ chơi này có phù hợp với anh em đi uh, sòng sới tài xỉu đi uh, đánh bịp tài xỉu hay không thì à, bây giờ tôi cũng xin được kết thúc video ở đây anh em nào mà có nhu cầu hay là anh em muốn ờ, được sở hữu cái bộ đồ chơi nặng tài nặng xỉu cũng như là nghiêng tài nghiêng xỉu mới nhất của bên tôi thì anh em cứ liên hệ cho tôi vào số trên màn hình em nhé 0972 41 44 44 hoặc là anh em kết bạn Zalo và hai số điện thoại của tôi nhé Vâng, tôi sẽ tư vấn cho anh em 24 trên 24 và cũng như là các bộ sản phẩm đồ chơi tài xỉu bịp thị trường đang bán hoặc là mới ra anh em nhé. Tôi xin chào tất cả anh em chúc tất cả em luôn luôn may mắn và chiến thắng trong các sòng sới anh em nhé thì uh, à, như em nào mà hay xem, hay xem video của tôi thì hãy đăng ký kênh like và chia sẻ để được những xem à, để được xem những video mới nhất và các bộ đồ chơi tài xỉu bịp mới nhất hiện nay hiệu quả nhất bây giờ đó ok chào tất cả anh em